Khi Covid làm cả thế giới trao đảo, nền kinh tế thế giới bị đe dọa, một siêu cường như Hoa Kỳ cũng đang giật dẹo tìm cách sống, và Việt Nam cũng vậy, một đất nước non trẻ nhưng có rất nhiều chuyên gia kinh tế, đặc biệt là những chuyên gia đa cấp, những nhân tài đã chuyển hộ khẩu của mình vào khu nuôi nhốt tập trung của nhà nước. Đặc biệt, khi bán hàng đa cấp, thường sử dụng chiêu lợi nhuận tăng lũy tiến. Che già thì mang lại mọc, khi các chuyên gia đa cấp vừa chuyển hộ khẩu vào nơi nuôi nhốt tập trung, thì các sàn forex xuất hiện, một cách nói sang trọng của sóc đĩa online trá hình. sau sự ra đời của các sàn Forex là liên tiếp các vụ nhảy cầu xóa nợ mang tính chất nghệ thuật rất cao. Ngày hôm nay, tiếp tục với chuyên mục làm giàu không khó, Hội đồng Bảo an Liên hiệp mõm xin giới thiệu Tiến Bịp, một giáo sư du học tại Úc. Anh đang ấp ủ cho mình dự án, đồng tiền ảo mõm coi. Um, sau cái quá trình ờ, mình du học ở bên um, Australia về đấy, thì um, sau đó thì mình lại sang tiếp tục mình sang bên Úc mình du học uh, ở bên uh, bên Úc thì thực tế rằng hay là cái um, ở Việt Nam mình thì cái đồng đồng MOM ấy, cái đồng tiền MOM này thì nó khá là mới mẻ bởi vì là um, um, nó, nó, nó cái, cái nền công nghệ ở Việt Nam này nó cũng chưa phát triển gì cả nhá ờ, nhưng có lẽ rằng là trong thời gian ngắn sắp tới đây thôi thì đồng MOM nó sẽ là một cái cơn gió mới nó sẽ là một cái ờ, làn làn gió để mà um, giúp cho cái kinh tế thị trường của Việt Nam sau cái quá trình dịch dã như thế này nó sẽ đến với uh, uh, nó sẽ giúp cho người dân có một cái sự phát triển kinh tế mà tính chất là cục bộ theo cách nói của giáo sư Tiến thì đồng tiền ảo mõng coi có tiềm năng rất lớn anh có thể thuyết trình thêm về tính khả thi và khả năng thành công của đồng tiền này oh, đây, là một đồng ờ, một đồng này nó là đồng mõm này nhé đây là một đồng mõm mỗi một cái ờ, đồng mõm này thì theo cái quan điểm có theo cái cái cái cái sự suy luận của rất rất nhiều các cái người anh em trong lĩnh vực tiền này thì cái đồng mõm này là nó trong một thời gian rất ngắn nữa thôi là nó có thể là phát triển một cách là rất là là là là là, là, là rực rỡ à, chính vì vậy mà khi mà các quý vị các bạn đang ngồi đây đang được tiếp cận với cái công nghệ này đang được sở hữu những đồng tiền mõm đầu tiên này thì chắc hẳn là gì các bạn sẽ làm những đại gia những tỷ phú của tương lai ok um, ngày nay tôi ờ, xin chính thức tuyên bố ờ, sự ra đời của đồng tiền mõm Thôi ông im mẹ ám mồm đi Vâng sau một hồi nghe anh thuyết trình và bốc phét Tôi vẫn không hiểu tiền ảo là gì What? What the fuck? Nó là tổ hợp của các phức hợp thuật toán số Tổ hợp của các phức hợp thuật toán số Mà đến một chuỗi các hệ thống máy tính mới giải mã được Hay người ta gọi là sự giải mã tức là giải cái bài toán đấy hay người ta còn gọi được gọi là một cái động từ gọi là đào bitcoin đào ừ, tiền ảo đấy thì nó phải dùng các cái loại là châu châu là gì là một tổ hợp rất rất nhiều các main chip rồi là các cái cái cái cái cái cái cái, cái main chip này kia nhé để mà nó nó nó nó nó giải thuật toán đấy Vâng sau khi nghe giáo sư Tiến giải thích, tôi càng không hiểu giáo sư có thể trình bày ngắn gọn về cách khai thác đồng tiền mõm này ra sao? Ừ, chính vì cái việc mà có thể là đào được một cái đồng MOM này nó rất là khó. Thế nên là các cái cơ sở hạ tầng, các cái cái cái nền tảng dữ liệu ấy ờ, để mà đào để mà khai thác được một một đơn vị MOM ấy thì thấp nhất nó phải là um, cái cái cái cấu hình đời máy ấy, nó phải là chip nội kép hai đua đấy um, nói chung là nếu như mà Galaxy răng ấy, thì là chịu chết còn ờ, từ đời của s 1 s 2 s 3 F4 trở lên thì là đào được nhé chỉ cần điện thoại có camera ra mà trước thôi là ôi cái hết tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Một khán giả có câu hỏi cho giáo sư như sau. Em có con 1280 có đào được mõm coi không? Mong giáo sư giải đáp. Khi mà sử dụng cái dàn 1280 buộc lịt ấy, thì đa phần là các bạn sẽ phải sử dụng là cái nền nền nền thẳng phụ tức là cấy trên một cái uh, tức là đen đấy nó gọi là na chim ké đấy <laughs> giáo sư tiến cho hỏi ký hiệu của đồng mõng coi là gì m o m coi thời gian dự kiến lên sàn của đồng mõng là ngày bao nhiêu Ờ, em ơi em dự kiến nó lên sàn vào đầu 2022 hứa hẹn mang nhiều lợi ích kinh tế ờ, đó sẽ có lẽ rằng ấy, là, nó là một cái điều hiển nhiên thôi